cuộc chơi còn vui biết chưa kịp khui cứ hết mình chuyện kia từ từ từ xa mẹ cha đừng lo tương lai sẽ có con dâu ngoan hiền cùng đàn cháu thơ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 theo anh lên xe cùng nhau mình đi ra mắt với họ hàng kích tịch tình tan tình tan không khí hôm nay đồn đèn thêm dắt con dâu về nên sớm trên sớm dưới ai nấy cũng vui mừng còn cha anh cũng đã nói với anh tụi mày cưới nhau đi môi trước cái đế tao ra viên tâm theo đầu cao nước con dâu ngoan về nhà mời đã xong quyết định làm đám cưới thôi họ hàng hai bên chấp nhận ba đồ khui bia đi bạn ơi lớn bia đi bạn ơi cứ nhấp môi nãy giờ ngồi ngờ đây cho tao nhìn thấy tao lo cho tuổi bay cười hết đêm nay rồi về hôm nay ngồi đây thưa với cha mẹ xây thì mai ấm con cao xuân đây sẽ có đất tương lai vui con sau đó mong anh nghĩ đến tương lai thân ngày hôm nay ta xin em lại một hai ba đồ khui